Phong cận là chúa tể rap Việt các bạn Rap toàn là hát hát toàn là vần bơi Không nghe ghê không búp bơi bàn bông biết bay bay bay đó Toàn vần bơi không chúa tể rap Việt à <laughs> Ok bạn ơi thì Hôm nay nữa bạn ơi à, mấy bạn có thấy trên người của mình à, đang dính mấy cái mũi tên nữa các bạn à, mấy bạn đừng có để ý nữa nha tại vì sáng nay bà sammy bà, bà nấu ăn cho mình ăn á xong đầu mình mình à, chơi đồ ăn của bà là dở quá xong bà à, mình bị như thế này luôn nè đó bạn hiểu ha ý kiến gì không ý kiến gì không đâu ừ. tôi có ý kiến gì đâu đồ ăn sam nấu ngon được chưa tôi có ý kiến gì đâu vậy trời ok bạn ơi ôi mấy bạn đừng để ý đến mấy mũi tên trên người của mình nữa nha mình đau đớn quá mình đau đớn quá <laughs> ok bạn ơi và hôm nay nữa bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận đấu của hero team mấy bạn ơi tại ừ. sao mình lại nói là trận đấu nha thì bạn đang thấy rằng sau lưng của mình chính là một con map bắt cua mọi người ạ à. ấy mà bắt cua tại sao lại là được gọi là một trận đấu bởi vì hôm nay sẽ được bắt cua một cái map bắt cua cái tên là bắt cua tử chiến có nghĩa là vào trong đây sẽ không có chuyện trưởng tim sẽ không có chuyện là bạn trai bạn gái sẽ không có chuyện gọi là anh em tốt hay là chị em tốt gì nữa cả chúng ta sẽ tương tàn với nhau mọi người ạ à. tất cả mọi người trong team sẽ gọi là đánh nhau để giành được vị trí chiến thắng nha các bạn nha à, à trong đây á, cái mục tiêu duy nhất đó chính là giành được chiến thắng nha các bạn nha dùng bất cứ thủ đoạn nào dùng bất cứ cách nào miễn là gọi là giành được chiến thắng là được nha quýnh người ta đẩy người ta xuống dưới hay thậm chí là phá block đập block làm cái gì cũng được hết trơn á để có thể gọi là giành được chiến thắng đuổi mấy người kia không cho mấy người người người người kia chiến thắng là được bạn hiểu không đấy <laughs> ok thì không nói nhiều nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video hay nào bạn ơi let's go let's go rồi anh em đã sẵn sàng chưa nào chuẩn bị tôi đếm từ một đến ba là bắt đầu nha ok chuẩn bị nè một hai ơi mình đang rượt phong nè yên tâm đi camui sau lưng bạn kìa bạn chuẩn bị té rồi cay ơi té là té cay rồi nè cay rồi camui à trời ơi té rồi no ơi bà camui này bà vẫn dẫn đầu các bạn ơi không được không được không được té đi ok té rồi té rồi té rồi té rồi trời ơi anh em tương tàn nhau quá bạn ơi mình gần tới rồi ổng đẩy mình xuống bạn ơi căng thẳng quá Team đánh nhau. chơi quạnh nhau là ba mươi Đẩy nhau xuống đi anh em, đẩy nhau xuống đi, đừng cho anh, đừng cho ai lên hết. Đúng rồi, đừng cho ai lên hết, đúng rồi. Đúng rồi, ai anh tôi lên trước. Tôi lại bị té. Mùi, mùi, mùi, mùi này, mùi. muốn đánh nhau không? Muốn đánh nhau mùi. Mùi. Cái gì vậy? Ok, tôi qua trước rồi, tranh thủ lúc mọi người đang đánh nhau, tôi sẽ chạy trước các bạn ơi. Ok, mình huề đi mọi người. Yes, yes mọi người ơi mọi người cứ đánh nhau đi nha tôi lên đây trước rồi tôi đi đây tạm biệt mọi người à. <laughs> ok đi thôi mệt nào mình đi thôi cái tim này bị gì rồi quánh nhau rồi đừng quấn em ra đừng quấn em ra đừng quấn em ra để để để em quấn đâu em không đâu ngay lúc này không phải là lúc để đánh nhau như nha dịch dịch rơi xuống dịch lên xuống đi không cho dịch lên à, rồi xong té no này đẹp trai đập dịch nè lên lên hả lên hả ông lên được đến đâu để coi ông lên, lên được đến đâu lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi à lên tới tận đây luôn hả tận đây luôn hả lên lên lên lên lên ở đây là sao ơi ừ đúng rồi trời tụi chồng té luôn chứ đã mộng lên với tôi hả này thì trưởng tim hả mình mình mấy bạn thấy không cái non bất lực của bị bà kháng Mấy bạn thấy không, mình mới vừa đẩy trưởng tim xuống vực để mình giành lấy chức trưởng tim mấy bạn ạ à mình sẽ đứng ở đây mình đẩy hết tất cả những người nào mình thấy nha các bạn nha mình đẩy xuống hết mình thấy ai mình đẩy xuống hết bạn ơi cảm ơn phong lôi cái lôi cổ xuống người ta bảo là không được quýnh con gái dù chỉ là một cành hoa cho nên quyết định là ủa gì vậy ủa gì vậy gì vậy chuyện gì vậy phản bội phản bội phản bội phản bội à siro nhảy một lúc lúc nhảy một lúc nhảy một lúc đây hay quá trời ơi hay quá trời ơi được lắm được không được không được trời ơi Không được đâu tơ Dịch nè tơ Dịch Siro nè Siro Ây tôi tự vậy tôi té luôn ba Mèo Simi Anh đừng lên rồi Mèo Simi nè Mèo Simi Trời trời trời chỗ này Mr. Dịch Mr. Ủa sai Sai sai sai đập đập cái bà lóc này ba đừng đặt tên đi lại đặt tên đi lại tự nhiên đi ok ok hòa bình hòa bình đừng đánh chỗ này đừng đánh nhau liên chỗ này đừng đánh nhau đi chỗ này đừng đánh nhau ok anh em mình hòa bình nhau không tin nói sự hòa bình của thằng phong cận được nghi lắm nguy hiểm ủa cho đây khó lên lắm anh em ơi đây khó lên lắm cho đây khó lên lắm yes yes lên được rồi lên được rồi em mới đẩy ốc dịch xuống em thôi <laughs> xin lỗi dịch nha nhưng mà ở đây, em đã nói rồi mà em ơi đem đẩy gì ra em mọi người mọi người đem mình đẩy mọi người qua thôi đi ai đâu sao đi sao đi à, à, cái đó nè chúng ta sẽ là đồng đội với nhau chứ hả được vậy là đồng đội với nhau đồng đội đồng đội đồng đội đồng đội đồng đội đồng đội đồng đội nè đồng đội nè không có đồng đội gì ở đây hết cả à, mình luôn đi rồi sinh đi rồi không này cái đâu nè Ôi, lên, đẩy mình xuống, đẩy mình xuống, đẩy mình xuống, đẩy mình xuống, đẩy đẩy Sino xuống, đẩy xuống. Đẩy đẩy đẩy không cho ai lên luôn, không cho ai lên. Đúng rồi, không cho ai lên hết, không cho ai lên hết. Đúng rồi, đúng rồi, hàng quá ờ, ờ. Đúng rồi, cay đừng cay lên hết nha, để mình lên được rồi. Cảm ơn cay bye bye cây nha, mình đi đây. Sao lại từ dương đi theo đội thằng phản bội thế? Ê, muốn xin lỗi, xin lỗi bôi. Mèo Simi Mèo Simi Thôi thì đứng vào đây mình sẽ đứng đây là vùng Mèo Simi nè Mèo Simi nè đứng đây là Mèo Simi Sammy Sammy Siro Siro tôi luôn á không không cái này là đã nói là trong trận tự chiến là này không được phép mang chuyện tình cảm vào đây ờ. <laughs> trời ơi xếp lên được rồi cây đấy bạn ơi sam sammy sammy sammy hay quá các bạn không em phải đánh sam xuống để em giành giành giành giải của sam chứ ờ, ít nhất em phải được top hai không nhưng mà bây giờ em thành top ba rồi không ạ à? cây cây cây cái đó trước mặt hả quýnh cái đó xuống đi anh <laughs> quýnh hộ ơi quýnh hộ bạn ơi quýnh hộ bạn lượng ơi tại sao anh lại để cho cây ron tại sao anh lại để cho cây ron dẫn dẫn đầu như thế anh có yếu đuối mày mày quánh tao á qua đó đạp cây ron xuống hay đem chỉnh lệnh hay quá hay quá siro ơi đẩy đẩy được cây ron xuống rồi giờ em vượt qua cây ron cái một để em em vừa qua cái đó cái một mọi người xem em không sợ cái đó đâu hay quá ghê quá ấy da ngầu á rồi xong rồi xong thiệt luôn mình chưa kịp đẩy xuống đó bạn tự té bạn tự té nha cái này mình không đẩy bạn xuống nha đau bụng quá đây mà đau bụng cái tim này quá cái đó tự té luôn cái đó tự té luôn không sao cả bây giờ mình đã vẫn vẫn vẫn gì các bạn ơi mình thua siro thì mình chịu ok tại vì siro ông ông bắt cua bà rồ lắm mình thua siro mình chịu chứ mình không thể nào thua những người còn lại trong team được các bạn hiểu không ok <laughs> thua thua cay bởi vì cay đấm nhiệt tình quá thua cay với cay nè nãy cay à, không biết là Iron chơi vô địch xét lên mình điện thoại à cay cay đấm nhiệt tình quá rồi <laughs> cái đó là gọi là chùm người ờ, ta chơi mấy con tướng đấm bóc trong liên minh huyền thoại nha các bạn nha ok không biết sao nhưng mà nãy mình nhìn thấy cai là mình muốn hét lên rồi à. tại vì cái đấm nhiệt tình quá rồi à cứ gặp mình cái đó đấm liên tục liên tục <laughs> trưởng tim trưởng tim trưởng tim trưởng tim không không không Trời Mày ơi. Người ta thì dùng nhau phong đánh mình nè. À. Ghê luôn á. Ủa? Ờ, Đã nói rồi là mới tôi dịch mới đi. Gì vậy? đã nói là trong trận đấu lần này không được phép mang chuyện tình cảm vào đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua luôn à sợ gì ai ừ ơi ủa tới đâu này đi đâu vậy không ổn rồi ai ai dịch té rồi dịch té mình vượt qua được dịch rồi mình vượt qua được dịch rồi dịch té rồi ai mùi quýnh em mà mùi không được đâu mùi ơi không trời lúc lúc lúc này bị lỡ quá em đi qua dịch nè mất tới dịch đẩy được dịch xuống rồi nha đẩy được dịch xuống rồi nha em win đây đẩy em nhầm Jimmy tao đẩy nhau xuống em đẩy nhầm em đẩy nhầm xuống thôi god damn it trời ơi hội chị em chơi gọi là chơi chung với nhau em phải đẩy được anh dịch xuống trời ơi xin mời tiếng anh chạy sau lưng em em đẩy sam xuống ấy da trời em đẩy rồi em đẩy nhầm mùi nè mùi mùi mui mùi mui nè trời ơi em té rồi tôi một mình một đường trên đây khỏe rồi mọi người ơi thôi kệ ông ông đi một mình ông chơi mình ông đi ông chùm bắt cua rồi ai đánh lại ông đây đây tôi gần win rồi tôi gần win rồi ok rồi bây giờ tôi sẽ rồi. lưu điểm hồi sinh nè sao tôi đứng đây tôi chờ ai qua tôi đánh người đó rơi xuống qua đây qua đây mới qua đây mới qua đây ngon nhảy qua đây à da! mấy người này khốn nạn quá mấy người này đẩy tôi xuống cái này. quá khốn nạn hơn? bây giờ phong ai ơi ai ai đẩy chị vậy phong ai biết ai biết em có đẩy chị đâu ai đẩy chị đâu cái này là dịch dịch dịch đẩy chị không phải em oh, trời ơi gì <laughs> đâu Nhị cái, nhìn mình cái, mình có làm gì bạn đâu, mình chỉ đang đứng ngắm hình à, gì ta nhan sắc của bạn thôi, tiên bạn sợ mình sao? Ủa, sao vậy? À, mình vừa có bạn rồi đâu? bạn. Trên cao anh. Trời ơi, té rồi, cấy quá Dịch Sao vậy được Mày, mày Xuống Không được các bạn ơi, mình nhắm chắc mình thua quá à. Không được rồi, không được rồi Không được Cố rồi lên nào Không được rồi, không được Đấy rồi Ra đâu đẹp đầu kìa Chết rồi, mình đã nói rồi, mình thua solo Yên tâm không ơi, anh sẽ chặn ở đây, thằng nào qua anh đánh nó xuống Đúng vậy, được anh vậy ta? Hay quá anh ơi, đúng là anh của em <laughs> nghiệp của cậu nghiệp của nghiệp của tôi nghiệp của tôi mấy ông ơi cày đó cày đó cày đi ra đi ra để đặt cái bà lóc thôi cày cày cày ca mùi ca mùi ca mùi ca mùi ca mùi ca mùi mèo xin à, mùi à ca mùi đừng đánh em một ơi đừng đánh em đừng đánh em chị không đánh được gì đó chị trả chị chị chị trả thùng không thôi sao trả thùng em đây, em, có, em làm gì đâu mà trả thù em Em có làm, em có làm, em có làm, em có làm, em có làm Em có làm gì đâu mà trả thù em Mui trả thù em hả Mui không có được đâu, em đi đây Ừ, cây nó về rồi, ủa cây nó ra lóc vậy Ủa ờ, ai biết không Cây chơi đặt mà lông Cây chơi đặt mà lông Cây chơi ăn gian nè Cây chơi ăn gian, cây chơi đặt mà lông Cây chơi đặt lóc nè, cây nó quá trời lóc ra luôn, trời ơi Có đâu, cây rồi trong người có hả không sao chúng ta đánh cai đòn xuống chúng ta giành lại chiếc vô địch rồi cai đòn cai đòn ấy à cai đòn cai đòn yes win dạ. không tiền bố không win nha bạn không tiền bố không win ủa sao đâu <laughs> ủa sao đâu ủa sao đâu win này win này đây rồi sao tết cái lần sau kìa mọi người rồi xong rồi sammy vẫn vẫn là người cuối cùng các bạn ơi ok bạn ơi thì như anh em đang thấy là trận đấu hôm nay của ai nhiều người giành chiến thắng các bạn ơi tại vì bọn mình đều đến cùng lúc cùng nhau bọn mình còn kiểu là đánh nhau rơi xuống để giành chức vô địch nữa thì nói chung là cái này á thì mình nghĩ rằng chắc không có ai có chức vô địch đâu mình nghĩ rằng chức vô địch sẽ là thuộc về dành cho những bạn nào à, gọi là xem video mấy bạn có thể đoán xem coi ai sẽ là người giành được chức vô địch nha ấy mấy bạn bình chọn ai là người giành được chiến thắng thì các bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha còn bây giờ thì video này cũng đã rất là dài rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video, video tại đây đây và cảm ơn anh em đã xem video này nếu như anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho phong một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha mọi người nha và đừng quên lại của bên kênh youtube của tất cả thành viên của hero team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đánh nhau tiếp hồi nào xin gục cay rồi xin gục cay rồi chuẩn tìm chuẩn tìm chuẩn tìm lại gì mà lão lão tìm